nhận định, dự đoán tỷ số và soi kèo trận đấu giữa Thái Lan và Philippines diễn ra vào lúc 19 h 30 phút ngày 26 tháng 2. Ở lượt trận thứ 3 bảng A AF Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 12 với tâm điểm đó là trận cầu giữa Thái Lan và Philippines. Cho dù vắng mặt khá nhiều ngôi sao sáng giá, nhưng Thái Lan vẫn chứng tỏ được sức mạnh của nhà đương kim vô địch với một chiến thắng đậm đà 5-0 trước Brunei ở lượt trận mở màn. Khả năng thắng với tỷ số cách biệt của thầy chó huấn luyện viên Polking ở trận này là rất cao. Voi chiến vẫn chứng tỏ được vị thế của mình trong khu vực, trong khi Philippines lại bị lộ nhiều điểm yếu ở trận thất bại trước Campuchia. Thiếu vắng đi những ngôi sao như là China Tip, Kawin hay là Superchuk. Nhưng tập thể này dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của huấn luyện viên Polking vẫn rất chất lượng với đầu tàu là Teraton và Terasin Dangda. Nên nhớ rằng ở sân nhà Thái Lan đều thắng cùng tỷ số 3-0 trong hai lần gần đây nhất đón tiếp Philippines. Trong khi đó thì Philippines cũng đang níu kéo hy vọng cạnh tranh vé vào bán kết với chiến thắng đậm trước Brunei mới đây sau khi đã gục ngã đầy bất ngờ trên sân của Campuchia ở lượt đấu mở màn. Ở lượt trận gặp Brunei, thầy trò huấn luyện viên Coco đã không mất quá nhiều sức để vùi dập với tỷ số 5-1. Thậm chí họ đã dẫn trước đối thủ này 2-0 chỉ sau 12 phút bóng lăn. Philippines đã từng thi đấu không tệ ở kỳ áp bắc cấp gần nhất. Cụ thể đó là họ đã từng thám động Đông Timor, vượt qua Myanmar và thua sắt nút hai trận còn lại với cùng tỷ số là 1-2 trước Singapore và trước chính Thái Lan. Rõ ràng là cho dù có tiến bộ nhiều trong thời gian vừa qua, nhưng Philippines vẫn còn cách Thái Lan một khoảng cách rất xa. Vậy cho nên sẽ không bất ngờ khi mà người Thái sắm vai cửa trên trận này. Thị trường châu Á chứng kiến kèo Thái Lan chấp tới hai trái cùng với mức lợi nhuận không chênh lệch là bao giữa các lựa chọn đối lập Thực tế thì thời điểm mới xuất hiện ở sàn châu Á, Thái Lan chỉ chấp hai trái ăn nửa, tức là 1 và 3 trên 4. Nhưng theo thời gian thì kèo chính dần nhích lên mức là chủ nhà chấp hai hòa. Kết quả phong độ trước trận giữa Thái Lan và Philippines Thái Lan là đội bóng sở hữu các cầu thủ chất lượng và luôn khiến các đối thủ phải giải chừng. Thời gian gần đây, đội bóng đến từ xứ Chùa Vàng đã có thành tích rất đáng nể ở các đấu trường. Cụ thể đó là đội bóng này đã bất bại trước các đối thủ của mình ở trong 5 loạt trận gần nhất, đội bóng đã có 4 trên 5 trận thắng và một trận hòa. Hơn nữa thì Thái Lan là cái tên mà bất kỳ đội bóng nào gặp phải cũng phải nín thở và cố gắng. Philippines trong 5 loạt trận gần nhất đã thể hiện phong độ không mấy nổi bật. Cụ thể đó là đội bóng chỉ thắng được 2 trận và để thua 3 trận. Từ đó cho thấy được là Philippines khó có khả năng đánh bại đội chủ nhà trong cuộc động độ sắp tới. Thậm chí Philippines đã thua cuộc trước Campuchia với tỷ số 3-2 và thua đậm trước Palestine khi không ghi được bàn thắng nào. Đội khách đã bị Palestine đánh bại với cách biệt là 4 bàn thắng. Về lịch sử đối đầu Trong lịch sử đụng độ của hai đội thì Thái Lan luôn bất bại trước Philippines. Kết quả chạm trán của 5 trận gần nhất thì Thái Lan đã thắng 3 trận và 2 trận hòa. Ở giải AFF Cup những mùa trước, Thái Lan đã thể hiện sức mạnh rất tốt. Hơn nữa, đội bóng này cũng đang sở hữu dàn cầu thủ và hàng công thi đấu xuất sắc vì vậy mà cuộc đụng độ vào đầu tuần tới với Philippines không phải là một thử thách quá lớn. Về đội hình dự kiến ra sân, đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ dự kiến Pomphan, Pato Makkakun, Brai Suwan, Ruyang Thanarot, Chamra Same, Purisai, Dikmit, Wango, Aoki, Wignotai, Pui Pimai. Đội tuyển Philippines các cầu thủ dự kiến Strock, Mendoza, Limbo, Bias, Hartman, Amita, Minigisi, Agunando, Tabinas, Daniels và Galantis. Nhận định về kèo trận Thái Lan gặp Philippines Kèo châu Á Theo đánh giá của các chuyên gia và kết quả trên thực tế thì Thái Lan đang có phong độ rất tốt. Những thành tích mà đội bóng đạt được luôn khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Bên cạnh đó thì xét về kết quả đối đầu của hai đội Thái Lan và Philippines thì Thái Lan đã thể hiện sức mạnh tốt hơn nhiều. Đội bóng xứ chùa vàng đã luôn bất bại trước Philippines ở các cuộc đụng độ trước đó. Trong đó thì dĩ nhiên nhắc tới ngày ra quân tương bừng tại AFF Cup năm nay với loạt thắng lợi 5 sao trước Brunei. Trong khi đó thì nhìn sang Philippines thì họ đã để thua tới 3 trên 4 trận gần nhất và chỉ có đúng một thắng lợi. Đây rõ ràng không phải là một sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý và các chuyên gia dự đoán Thái Lan khả năng cao sẽ có chiến thắng cuối cùng. Kèo châu Á được chuyên gia nhận định nên theo chọn Thái Lan. Về kèo tài xỉu, Philippines đang thể hiện phong độ có phần xa sút khi chỉ giành được 2 trên 5 trận thắng trong loạt 5 trận gần nhất. Khi đối đầu với Thái Lan, đội khách chưa một lần vượt qua được. Hơn nữa, đội chủ nhà có thực lực tốt và luôn giữ được phong độ ổn định trong rất nhiều năm nay. Vì vậy mà không chỉ Philippines mà các đội bóng khác khi chạm mặt Thái Lan cũng phải có đôi chút rẻ chừng. Theo thống kê có tới 3 trên 5 lần gần nhất hai đội, đội tuyển này đối đầu với nhau và chỉ chứng kiến nhiều nhất là hai bàn thắng được ghi trong mỗi 90 phút. Ở lần chậm chán giữa hai đội Thái Lan và Philippines, các chuyên gia dự đoán sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Đó là lý do mà các chuyên gia nhận định tỷ lệ nổ xỉu sẽ là khá cao trận này. Nên chọn xỉu. Soi kèo hiệp 1 Thái Lan đang duy trì lối đá đề cao sự chắc chắn để làm tiền đề cho thành tích ổn định thời gian qua. Đó là điều ai cũng dễ dàng nhận thấy. Cộng hưởng cùng với việc là thống kê cho biết, 2 trên 3 lần gần nhất gặp đấu này diễn ra, bàn thắng chỉ có thể xuất hiện ở hiệp thi đấu thứ hai. Vì vậy, khả năng cao là hiệp 1 sẽ khép lại mà chưa có bàn thắng được ghi. Dự đoán tỷ số cả trận Thái Lan Philippines 2-0 nghiêng về Thái Lan. Chuyển sang tin bóng đá quốc tế, Báo Ả Rập Saudi lộ thời điểm Ronaldo ra mắt câu lạc bộ Anas, đại gia bí ẩn trả lương. Trang Oka của Ả Rập Saudi hé lộ chi tiết hơn về thỏa thuận giữa Ronaldo và câu lạc bộ Anas. Nguồn tin nội bộ cho biết, câu lạc bộ Anas đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản hợp đồng với Cristiano Ronaldo. Giờ đây, đôi bên chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi đưa ra thông báo chính thức vào đầu tuần tới. Đáng chú ý là khoản lương của Ronaldo sẽ do một trong những công ty tài trợ cho NAS có trách nhiệm chi trả, như là một phần trong hợp đồng hợp tác chiến lược kéo dài 3 năm với CR7. Ban lãnh đạo của ANAS đã đạt được thỏa thuận với Ronaldo và người đại diện về điều khoản tài chính và một số điều khoản khác. Việc còn lại là chỉ hoàn thành các thủ tục cuối cùng, đồng thời chờ đợi thông báo chính thức có thể diễn ra vào đầu tuần tới. Đội bóng sẽ phải tiêu tốn khoảng 800 triệu Rizal một năm là đơn vị tiền tệ của Arab Saudi sấp xỉ là 199,4 triệu euro. Đáng chú ý, một trong những công ty tài trợ cho Anas sẽ phụ trách chi trả cho thương vụ này thông qua một hợp đồng chiến lược tích hợp kéo dài 3 năm. Trích đoạn bài viết trên Oka cho biết, theo thông tin của Oka, gần như là trùng khớp với những gì mà báo chí châu Âu đưa tin thời gian qua. Theo Macca, Ronaldo đã có mặt ở thành phố Riyadh, thủ đô Ả Rập Saudi ngày 22 tháng 12 để hoàn tất quá trình đàm phán gia nhập Anas Thậm chí là ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng có thể hoàn tất quá trình thương thảo hợp đồng trước năm 2023. Hợp đồng có thời hạn tới 7 năm, bao gồm 2 năm rưỡi Ronaldo thi đấu với tư cách là cầu thủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 cho tới tháng 6 năm 2025. Sau đó thì anh vẫn ở lại Ả Rập Saudi và sắm vai trò là đại sứ cho quốc gia Tây Á trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2030. Anas thực tế đã liên hệ với Ronaldo từ mùa hè 2022. Thời điểm đó, CR7 từ chối do vẫn muốn chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu. Dù vậy thì mức lương khủng, vấn đề tuổi tác cùng những lùm xùm ngoài chuyên môn là trở ngại đối với mọi đội bóng. Và hệ quả tất yếu là Anas đã trở thành bến đỗ khả dĩ nhất dành cho Ronaldo. Theo trang The Times của Anh tiết lộ, ngoài Anas, Ronaldo còn nhận được lời đề nghị khác từ một đội bóng ở Qatar. Tuy nhiên thì những khoản đãi ngộ mà đại gia bí ẩn này đưa ra không hấp dẫn bằng Anas.